chào mọi người đã đến với kênh của mình nha thì hôm nay à, mình à, chia sẻ đến mọi người à, một cái thú vui ở miền Tây sông nước nha mọi người đó là mình đi cắm lịch nha mình đi thả câu lịch thì con lịch này á, là ở miền Tây sông nước Cà Mau có rất là nhiều nha mọi người về cái cách mà bắt cái con lịch này cũng rất là nhiều cách nha thứ nhất là mình làm phao mình thả phao để mình câu nó rồi thứ hai nữa là mình mình đi à, mình làm cần câu á mình đi theo bờ để mình câu hang thì à, hôm nay là mình à, làm video này mình chia sẻ đến mọi người là mình làm phao nha làm phao để mình đi thả câu thả ở dưới dưới nước các mọi người mình đi mò hang rồi mình thả mồi xuống để cho nó ăn mình sẽ làm câu để mình đi câu lịch nha mọi người bây giờ mình là làm câu ha thì câu thì mình chuẩn bị mốt nè mọi người để mình làm phao ha Ờ, rồi, à, nhợ nhợ ha nhợ để mình làm à, dây đó rồi à, lưới câu ha đó một hộp lưới câu rồi mình tóm vô nha rồi mình chuẩn bị để mình tóm vô rồi thì mình chuẩn bị mót nè mọi người mình tóm vô ha mình lấy nhợ mình lấy nhợ để mình tóm vô mót ha mình tóm nhợ trước thì mình làm khoảng 20 phao thôi nha hai chục ao này thì mình đi kiếm hang mình à, kiếm khoảng hai chục hang để mình à, bỏ mồi vô rồi mình à, đi thả lịch ha bữa nay là mình chia sẻ với mọi người là mình đi đi đi thả câu lịch nha ở miền tây sông nước nha mọi người đó mình làm phao thì mình giờ mình chia cái luôn đi mình làm cả hai sải đi ha cho nó dài dài chút xíu ba sải cũng được ba sải đi rồi mình à, cắt ngang đây ha Đó, đốt ngang đây mình quấn lại rồi mình được hai phao ha rồi mình hợp hết số phao này nha rồi mình à, làm được à, hai chục phao nha mọi người thì hai chục phao này là mình à, tóm lưỡi câu hết rồi giờ là mình lấy mồi nha lấy mồi chút nữa mình lấy mồi xong rồi mình ra ngoài cẩu ngoài vuông mình á rồi mình thả lịch nha rồi mời mọi người cùng theo dõi nha rồi mình có mồi nha mọi người đó thì mọi người thấy mình chuẩn bị tôm nha tôm 10 phao rồi giờ mọi à, mọi người đi à, ra ngoài vuông cùng mình trải nghiệm đi à, câu lịch nha đi thả phao lịch rồi đi thả câu lịch nha mọi người mình đi ra đây nha rồi mình đi ra tới vuông nè mọi người thì à, ở đây à, là vô nha mình à, mò ở dưới mé này nè mò dưới mé này ha để mình kiếm hang rồi mình móc mò vô mình thả lịch nha rồi giờ mời, mời mọi người cùng theo mình mình đi qua đây nha lịch nó thường nó ở dưới, dưới nước này nè đi mò đó mới được Giờ có lên cỏ gì không em? mình đi mò nha chút xíu nữa mình thăm rồi mình cho mọi người thấy nha mình à, thả đây à, một hang à, nha mọi người thì mồi nè mồi vô nha mồi vô mình thao nãy mình làm đó mình thả ở đây nha ở dưới đây có hang nha mò hai khác nha mọi người mình mò mé nè Hang nữa nè cái hang nó tròn nha mọi người ở dưới nước là mọi người không thấy đâu à, mình à, mò mình đụng cái hang nó tròn tròn á móc mồi vô nang là cái phao nó rị xuống ha chút nữa mình đi thăm rồi ở đây mò ha dạ. Còn có tôm không 嗯。 rồi mình được ba phao rồi ha kiếm thêm vài hàng nữa nha lấy phòng rồi mình đi à, thăm à, mọi người đây hồi nãy à, mình thả rồi đó phao bên đó nha giờ mình đi thăm nha đó dính lên cái phao này là có lịch năng rồi nè để uh, mình lấy lịch cho mọi người coi nha năng nó bị sâu dưới này nó sảy nha nó là sảy nha ờ dính dính dính dính dính dính dính rồi đó, cộng cộng dây nhợ ở đây nè mọi người nó kéo qua đây nè từ từ nghe và gà gà dính đó một con ha đó đây là con lịch là miền tây nha mọi người nè à, bỏ đi xuồng luôn nha bò đó bỏ không hay bỏ xuồng không bỏ xuồng đẩy đi đó. Này, à, thăm cái khác nha bắn dây lại cho nó gọn gọn lên chút mình à, thả bên đó à, mấy phao à, cũng cũng có ăn á thì thăm từ từ thì đây là ăn lịch nha mọi người giống như con lươn vậy mọi người thịt nó ngon như vậy thịt nó ngon như thịt lươn vậy mọi người nó nhảy nó bỏ nó bỏ thùng không, bỏ ra đâu để thùng lên không dính này cái phao này dính nè cái gì nãy thấy tôi ờ, quay quay vậy nước thì cực quá nha thấy không cái, cái phao này có dính không nè thấy là nó nó đã bị gãy xuống như là nó, nó, nó rỉ xuống nè nàng nó rỉ xuống kéo nó lên kéo lên nhẹ nhẹ kéo lên mạnh mà nó dướng cây ở dưới là bị bị đứt, đứt dây đứt nhợ liền Để coi con này nó bự không nha không dính này móc nó lên đang bị xấu dữ quá nàng tốt chỉ đắt chứ quá bự rồi trời ơi con này nó bự nè thôi là trời nó bự nó chết bự rồi nè mọi người thấy không đây là con à, con lịch nha lịch à, nước mặn này nha con này giống như con lươn nha mọi người nó bự nhưng mà trọng lượng của nó thì nó thua lươn thịt nó là rất ngon nha đó à, mua chè hai à, con rồi con bự rồi ngoài không không bỏ đâu không có cái phao đây rồi rồi hai con nha mọi người rồi mình bỏ bên kia mình thăm cái phao kia nha phao này không dính à phao này nó không dính à chắc nó chìm đúng không cái phao này à. mọi người thấy là nó nó nó nặng, nó vô luôn dính không rồi ngoài còn nguyên ăn là nó rỉ xuống nó sâu lắm mà sao nó, nó kéo tùm lum ở chân này qua đây luôn dính mồi rồi luôn hết mồi luôn có dính không sau cuối cùng hy vọng là sẽ được nha sao em ghe gì trời rồi rồi ok rồi rồi rồi rồi có rồi có rồi mà không biết bự nhỏ ui dính hai đi chiều nay được bốn con mọi người ơi đó chiều nay được bốn con nha rồi bốn con này thì à, làm lẩu à, làm à, nấu canh chua nghe quá ngon luôn Đó. bốn con luôn nè rồi như vậy là mình chia sẻ đến à, mọi người là cách à, câu lịch thả lịch ở miền tây đến đây là hết nha mọi người đăng ký kênh để ủng hộ như mình nha và bây giờ mình xin à, kính chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha